cái máy tính đâu ấy nhỉ <laughs> Mày chán sống rồi à? Sao? Chị ý kiến gì? Mày có biết mày đang chơi máy tính của tao không? Vâng, biết mà <laughs> Trưa nay mày ăn phải gan gì mà dám bô lao với tao hả? Chị định làm gì? <laughs> Từ giây phút này chị sẽ không bao giờ bắt lạc được em nữa Mày đã làm gì kiếm của tao? mày được lắm Nhưng mà không sao hàng là chị mua sắm không shopping vẫn rộn ràng có app nào tiện ích đa trùng lại đủ các mặt hàng chị bày em với nhá cùng shopping mà nó lạ lắm cứ làm sao ấy nhở ok cần gì chứ khỏi lo là sợ lazada có hết từ hàng lớn cho đến hàng nhỏ cảm ơn chị <laughs> Tao cho mày đúng 5 giây để chạy khỏi đây Cái gì? Không có kiếm chị làm gì được em Chị ơi, chị có đơn hàng chị ra lấy hàng chị ơi <laughs> Hiếu ơi Hiếu Ơ, à, à, con lợn nó rút điện bố mày đấy Ơ, à, ta mẹ Mày vừa nói cái gì đấy? À đâu con định bảo con đi mua con lợn đất cho bố con cất quỹ đen Ờ, nghe tao dặn này Đó dạ. Tí nữa có một anh là họ hàng xa trên quê vào nhà mình Liệu hồn mới tiếp đã cho tử tế Anh ấy thích gì thì cho anh ấy lấy biết chưa À vâng Tao đi đây Nhớ về muộn mẹ nhé Sao lại thích gì thì cho anh ấy lấy nhỉ À đây rồi Con chó này Cú cú Lại gì đấy Ơ ơ Anh là cái anh họ hàng xa này đúng không? Ờ đúng rồi Anh tên là họ hàng xa Ui giời <laughs> Tiếp gì một lời mà không gọi thằng em một câu Cứ để thằng em để đợi À ừ ừ đây nhá, nhà cửa em chỉ có thế thôi Anh à, ăn gì, uống gì, thích gì thì à, cứ lấy nhá Ui thật á? Vâng, mẹ em dặn mà cái tivi nghe vẻ ngon nhỉ đấy bao nhiêu ấy thôi anh cứ tự nhiên như là khách nhá em vào bếp cả tự nhiên nhá sao rồi lấy thoải mái ờ, à, vào đây bên tivi Bên cẩn thận nhá ừ, có mà mày thôi tao cẩn thận đấy hai mày vào bếp xem còn cái gì không để con húp nốt ừ, ok yêu ngon phết nhở mày làm cái gì mà lâu thế này ừ. trà vải à ơ à, các anh lấy được nhiều chưa à, à, bọn anh ổn định rồi à, cái nước này là nước gì ấy nhỉ ừ. đấy là trà cô di đấy uống hơi bị ngon rõ vị hoa quả đấy Ủa thế à ừ, thế mất nhá à vâng anh cứ lấy đây à, thế thôi bọn anh cũng đi về đấy nhá ơ à, sớm thế ờ, ở nhà một mình thì cẩn thận nhá trộm cắp nhiều lắm đấy anh yên tâm tuổi gì mà lấy được của em anh về đấy nhá thượng lộ làm ngang anh nhá Ô mẹ đã về rồi á? Ừ, nhà cửa có ổn không đây? Ui có chứ, con vừa tiếp hai anh họ hàng xa hơi bị long trọng ấy, Họ hàng nào cơ? Cái anh họ hàng xa mà mẹ dẫn con lúc sáng ấy Tao dặn mày lúc nào? Tao vừa đi du lịch hai ngày về xong mà Ừ, sao lại hai ngày? Mẹ vừa ở nhà sáng nay mà Tao đi đây Nhớ về muộn mẹ nhé Ôi ôi Nóng thế Đấy Tao dụ nó rồi đấy Đến lượt mày vào đây Để tao Đủ đặt trong nhà đâu hết rồi Ừm ra dạ thì um... Ê, tưởng thế nào Anh em mình khôn phết nhờ ừ.